Các bạn trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nộp rau muống để chúng ta có thể chấm à, nước tương tương bẩn như các bạn ạ. Rau muống xanh giòn ngon mà khi chúng ta chấm nước tương rất chi là ngon ạ. Đây à, gọi là một loại rau muống các bạn nhé. Không nên mua các loại rau muống mà ngọn to quá hoặc ngọn nhỏ quá cũng không ngon nhé. Và đây là loại rau muống khi các bạn mua nó như thế này được gọi là loại rau muống giòn các bạn. Khi các bạn luộc nên ăn rất chi là giòn mà lại xanh ngon. Và bây giờ mình sẽ nhặt cái phần rau muống này nhé dạ, các bạn sẽ hạt cho mình thành một đoạn nhé và nhớ là chúng ta sẽ chỉ lấy cái phần ngọn thôi mình không dùng cái phần gốc nhé rất chi là giòn và ngon khi mình ngặt nhặt cái rau muống mình bẻ như này nó đã có độ giòn rồi nên khi mình luộc ăn ấy, vừa xanh vừa giòn rất dễ ăn ạ để chấm nước tương thì các bạn à, có thể mua tương bần hoặc là mình à, tự làm tương bẩn như mình có video hướng dẫn các bạn cách làm rồi đấy ạ bạn nhặt hết cho mình đấy nha sau đó thì mình sẽ đem đi ờ, rửa sạch ạ mình à, chỉ cần à, cho ra một đoạn ra như thế thôi nhé phần à, gốc chúng ta sẽ đem về để mình có thể cho à, nhà mình nuôi gà ấy, mình cho gà vườn nhà mình và cái phần lá này thì và ngọn non này thì mình ăn các bạn cứ nhặt thêm cho mình nhé mình à, có nhiều trẻ con các cháu thì chơi nên là nó hơi ồn một chút các bạn ạ các bạn à, xem theo dõi và thông cảm cho mình nhé mình nhặt hết cái phần rau này đi sau đó thì mình sẽ rửa dưới vòi nước trực tiếp nhé thì rau nó sẽ sạch ngon hơn ạ với mùa hè nóng nực chúng ta cứ có bắt ra nước luộc rau muống ăn với cà với dưa hoặc là chúng ta <clears throat> ăn với à, một ít tôm rang hoặc là nhộng rang cũng được các bạn ạ cũng rất chi là ngon nhé và chấm thì chúng ta có thể chấm à, nước tương tương thì dễ ăn nhất ạ những món ăn à, rất chi là dân dã mà lại ngon nếu khi mà chúng ta cứ làm những món ăn cầu kỳ quá nhiều lúc ăn cũng không ngon nhé bây giờ là đang là mùa rau muống ấy thì nên là chúng ta mua rau muống rất chi là tiện mà ăn nó cũng ngon ạ bạn là có thể xào với tỏi hoặc là xào thịt bò thịt trâu đều được hết nhá hoặc mình à, <coughs> xào với nước tương cũng được ạ cứ mua rau muống xanh ngon như thế này và cái ngọn của nó vừa phải nhé thì là rất chi là ngon luôn nếu mà mình mà ờ, mua mà những cái ngọn mà nó to quá hoặc ộp ấy thì là cái rau muối không ngon và không có độ giòn các bạn ạ này à, mình ngắt nhiều lúc mình ngắt hai đoạn đấy. và một đoạn thì nó lại dài quá vì rau nó ngon như thế này mà bỏ đi thì nó phí rau thì các bạn rửa dưới vòi nước trực tiếp cho mình nhé đừng à, để cho rau nó lát nếu mà rau mà lát hết thì chúng ta ăn nó sẽ không được ngon nhé các bạn à, cứ nhặt cho mình vào bây giờ mình sẽ đem đi rửa cái phần rau này các bạn à, rửa cho mình à, rau sạch đấy nhé và mình để dốc nước nhé nhớ là các bạn không làm rau lát thì à, khi mình ăn nó sẽ ngon hơn nhé mình cứ rửa dưới vỏ nước qua nước rửa thì là nó sẽ sạch hơn mình à, đun một nồi nước lên bếp để à, mình à, để cho rau xanh các bạn cho mình vài hạt muối nhé và mình à, sẽ hòa tan cái muối này lên để cho cái phần muối này à, làm cho rau của chúng ta xanh ngon hơn nhé Đấy. các bạn đun cho mình nồi nước này thật sôi nhá thì à, già nước thì chúng ta luộc rau ấy thì nó sẽ ngon hơn là chúng ta luộc nước mà chưa sôi chúng ta cho vào thì rau sẽ bị thâm nhá Đấy các bạn khi nồi nước đã